Xin chào các bạn nhé Hôm nay mình xin giới thiệu uh, với các bạn với các bạn uh, cái cách thêm phụ đề vào video ấy để làm uh, cho kinh cho người xem um, dễ dàng theo dõi hơn nó có thể tăng được uh, cả cái SEO ừ, nó tạo ra được sự thu hút hơn đấy kiểu như nó là một cái bài thuyết minh ấy và một bài diễn giải hoặc là một cái ghi chú ấy, để cho người xem nhìn vào đó người ta À, dễ dàng quan sát dễ dàng biết nhận biết được hơn ví dụ như hiện tại nhé, đây là ừ, cái cái phụ đề hiện tại là đang là dấu x nếu mà ừ, đã có phụ đề thì nó sẽ tích là như thế này này này kiểu để tăng sell tăng sell các bạn nhé, mình sẽ thay đổi cái dấu nhân này thành một cái dấu ừ, tích v này á thì các bạn à, chú ý theo dõi mình nhé cái à, cách làm như sau ban đầu ấy các bạn nhấn vào YouTube enter nó bên góc phải màn hình ấy các bạn nơi mà có ảnh đại diện của YouTube ấy các bạn kích chuột trái vào đến ờ, phần YouTube Studio nhấn vào và chọn đến video sau đó thì các bạn chọn cái video mà các bạn muốn ghi phụ đề ấy. các bạn nhấn vào chi tiết này chính là cái phần chỉnh sửa đấy mình ờ, sẽ sửa ờ, mình sẽ thêm phụ đề vào cái gai những bài hát hay nhất ở Ngô Quốc Linh Đấy, mình nhấn vào và bắt đầu đến à, phụ đề đây các bạn à, phụ đề thì à, phần trong phần phụ đề hướng phụ đề đây bạn ghi từ thêm phụ đề thêm thì ở đây nhé do do là các bạn chưa tạo phụ đề nhé thì lần nào nhân linh nó sẽ có cái từ tạo phụ đề mới này các bạn nhấn vào đó sau khi thêm thì sẽ có rất nhiều cái ờ, khung thời gian để các bạn ờ, ghi phụ đề thì ở đây là các cái ô mà bạn có thể ghi vào ghi bất ờ, ghi cái gì mà các bạn muốn ghi chèn vào phụ đề ấy. ví dụ mình đây sẽ là ghi ví dụ mình ghi chữ ngô quốc linh nhé ô đây là mình ví dụ đấy thì nó hiện lên kiểu hiện lên như này này để các bạn có thể xem uh, các bạn có thể xem cái phần xem trước nhá, này các bạn xem này đấy. này các bạn đấy. phần xem trước về thời gian thì các bạn có thể bỏ bao nhiêu thì tùy nhá có, có cái khung đây các bạn nhé ok và đến các bạn nhận đến xuất bản thế là đã hoàn thành à, cái à, ghi phụ đề và lúc khi mà các bạn xuất bản xong thì cái này nó sẽ biến thành cái dấu tích các bạn ạ các bạn chú ý nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi